tình chiến đây là bài đi chữa kèn chim thân niên nguyện chữa dấu lòng dẹp bốc mây mù đang chiều jail 哦。 yeah. Mom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 kiếp làm nghèo và ô ác phải ăn năn cướp điện tạo tác lo tan cảnh giấy bạch trời quen chú ờ, ở đâu chú chú là làm à, ban trị sự vùng này nè ờ, chú nhà ờ, ở đâu nhà ở cũng bình tiên cảm ơn nha chú à, ấp cũng bình tiên xã quảng thái à, chú cũng à, bên trị sự trong này luôn quý vị Yeah. Dạ. quá tâm mãn nhà tu niệm an thứ tam lòng tam hiệp môn bao làm của ngon mình hoàng nhà sự luôn à, quý vị ơi ban à, kỳ sự à, của sở quốc thái luôn quý vị ờ, của cũng no bây giờ chú làm này gì bán gì chú